xuống phúc ơn thiêng cõi đời đẹp nghĩa sông nhân hiền xa gần nắm tay nhau chiều mến cho khúc hát noel mãi rộn ràng mê tù tung vui ánh sáng thiên cung thánh thiêng thật vô cùng đến ngày nguồn sống mới thanh thang đất trời được nối kết duyên lành ô kìa thế gian như ngược choáng câu thánh đức ngân vàng trong niềm vui hân hoan night The stars are brightly shining It is the night All the dear Savior's birth Long lay the world In sing and narrow pining Till he appear and the soul you're the rain. to try con ra đời thành bề lem chôn hàng hề vì lòng từ nhân thiên chúa đã mặc lấy xác phàm xuống nơi trần thế cùng ta sống rất âm thầm bao năm sống với người thế gian mong sao khắp trần gian mau tìm brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth.